cực chứ không gần con hỏi tài lắm á con thấy không hỏi tài thứ nhất thứ hai miếng thịt của mình nó bự cái này là sườn sụn nè cái ổ này là mặt dâm này cô bán từ 15 tới 18 kg người ta hỏi cô thịt này ướp có mật ong có sữa hôn có này kia không cô nói cô ướp có giống không nó bí quyết bể mắm không chủ quán tên là Cẩm Hường, Hường bán bánh mì sườn. Quán của cô là có gồm có nhiều món lắm. Rồi tất cả món à, ăn là cô Hường bà chỉnh. Dạ, cô Hường bán bánh mì ở địa chỉ nào vậy cô? Cô Hường bán bánh mì á, địa chỉ là B118 đường Nguyễn Văn Hiến, quận 18 quận 4. Cô á làm với cô hai và chị của cô á. Tiếp theo là thằng con trai của cô nó bán á, là ba thế hệ rồi đó. Dọn hàng, bắt đầu dọn hàng là 2 giờ bán tới 10 giờ rưỡi còn con cô ở Nguyễn Văn Công 453 Nguyễn Văn Công là bán từ 6 giờ cho tới 8 ờ, giờ tối cô bán từ lúc mà bắt đầu mẹ cô ờ, phát sinh ý tưởng là lúc cô còn nhỏ cô nhớ là học lớp 6 tính ra bây giờ là mẹ tính luôn cái thời điểm mà mẹ cô bán là cũng trên ờ, trên 50 năm rồi đó nhưng mà cô bán tổng cộng là chắc cũng khoảng bốn mấy năm rồi 41 năm bánh mì sườn là gồm có à, cải chua nước sốt nè với lại sườn rồi là mình để là cải chua trước rồi xong rồi bỏ sườn lên rồi trang nước sốt lên cắn vô sườn nó có cái sụn nó giòn giòn cải chua nó cũng giòn giòn mà nó ngọt ngọt nó chua chua nó hòa quyện với nhau nó mới thành ra một ống mì sườn ngon cực lắm á con cũng như là sáng không là thập à, rửa à, bằng nước rồi rửa với muối xong rửa hai ba lần rồi cái, cô để cho nó ráo thành phẩm á rồi bắt đầu cô ướp ướp xong cô để đó để đó là một là chiều bán hai là là qua ngày mai bán cho nó thấm á cái thứ hai là hả cái miếng thịt nó mềm nữa ăn nó đậm đà nữa bắt than lên là lửa cho nó hồng lên bắt đầu để thịt lên nướng 20 phút tới 30 phút mới chín thịt chứ không có nướng ờ, mà sớm được nếu mình nướng sớm được cái thịt heo với sống là ăn bị bệnh sáng lại á như là xương sụn nè thấy ngon rồi còn này là nạc dâm nướng ờ, cực chứ không cực con hỏi tay lắm á con thấy không hỏi tay thứ nhất thứ hai miếng thịt của mình nó bự ngày cô bán từ 15 tới 18 kg thì dễ vậy mà khách đó tới ăn nhiều á thì cô bán nhiều còn khách ăn ít thì cô bán ít vậy đó cái vô rửa muối á, sạch rồi xong cái cô hả rửa ba lần rồi xong cái cô nấu nước muối với đường á sắp cà chua lên á rồi cô đổ cái nước đó vô rồi ba ngày sau là bán rồi xong á ờ, kế tiếp đó là ba ngày sau có lấy cái thùng khác ra bán vậy đó cái shop này là hả ở nhà cô làm luôn á xương của sườn á cô bỏ vô cô ninh ninh nhà cô nấu nấu xong rồi cô quậy thành sâu ờ, nước sốt này ăn cái nước sốt này nó đậm đà ngon lắm bánh mì dao động từ 25 tới 30 ngàn ổ ổ nhỏ là 25 ổ lớn là 30 bánh mì không này là 5 ngàn một ổ nè bánh mì nhỏ là 3 ngàn thường á, cô nướng xong thành phẩm rồi cô để lên đây bán là 400 ngàn ký cô làm nè à, an toàn thực phẩm vệ sinh à, mình bán mình phải à, mới cần mấy cái yếu tố đó để khách hàng còn tới mình ta mua mình bán mình phải có cái tâm trọng Bình Dương này nha Thủ Đức à, quận 9 quận Tân Phú Tân Bình quận 2 đủ hết quận á nó nói à, tất cả mà ở trên à, các quận huyện là đều ghé cô hết nhiều khách lại mua á vui lắm có diễn viên nè à, lại đi ăn nè ấy hả tôi lại quán của bà mỗi lần lại là thấy thèm thì bình chung các cô chú anh chị em mà lại ăn ủng hộ cô Hường cô Hường cũng có dáng giữ gìn sức khỏe cô Hường làm ra nhiều món phục vụ cho bà con cô bác <laughs> uh, go ahead. Tell me all the ways you miss it.